Kinh địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Thượng Thần thông trên cung trời đa lợi, Phật hiện thần thông, tôi nghe như vậy, một thủa nọ tại cung trời đa lợi Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp Lúc đó bất khả thuyết, bất khả thuyết Cả các Đức Phật, trừ Đại Bồ Tát ở vô lượng thế giới mười phương đều đến hội họp Vừa đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác vũ trường Mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn Để điều phục chúng sanh can cường làm cho chúng rõ pháp khổ, pháp vui Khe xong chư Phật đều sai thị giả đến kính thăm Đức Thế Tôn Bây giờ Đức Như Lai miệng cười rồi phóng ra hàng trăm nghìn vùng mây sáng rỡ như là Vùng mây sáng rỡ đầy đủ, vùng mây sáng rỡ lại từ bi, vùng mây sáng rỡ lại trí huệ vùng mây sáng đỡ đại bát nhã vùng mây sáng đỡ đại kiết tường vùng mây sáng đỡ đại tam muội vùng mây sáng đỡ đại phước đức vùng mây sáng đỡ đại công đức vùng mây sáng đỡ đại quy y vùng mây sáng đỡ đại tán thám đức phật phát ra bát cả thuyết vùng mây sáng đỡ như thế xong rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ tiếng trì giới độ tiếng nhẫn nhục độ tiếng tinh tấn độ tiếng thiền định độ tiếng bát nhã độ tiếng từ bi tiếng hỷ xã tiếng vô lậu tiếng Giải tháp đến trí huệ đến sư tự hống tính đại sư tự hống tính mây sắm tới mây sắm lớn trời rộng hội họp Thì Đức Phật phát ra bất khả thuyết thứ tiếng vô diệu như thế xong thời có vô lỡ ước hàng trời rồng quỷ thần ở cả ta bà cùng các cõi Nước phương khác đến hội họp như là trời đào lợi trời tứ hiền vương trời đốc thất đà trời tu hiện ma trời hóa là trời pha háo tự tại trời phạm chúng trời phạm phụ trời đại phạm trời hiệu quan trời vô lượng quan trời quan âm trời hiệu tận trời biến tận trời vô lượng tịnh chờ phước sanh chờ phước ái chờ quảng quả chờ nghiêm sức chờ vô lượng nghiêm sức chờ nghiêm sức quả thiệt trời vô tưởng trời vô nhiệt trời vô phiền trời thiện kiến trời thiện hiện trời sắc cứu cắn trời mai hê tụ la cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ tất cả các thiên chúng long chúng cùng các chúng vị thần đều đến hội họp lại có các vị thần ở cõi ta bà cũng các cõi nước phương khác như là thần cây thần núi thần đất thần biển thần sông thần đập thần hư không thần trên trời thần trụ ăn uống, thần trụ ngày, thần trụ đêm Thần trụ cây cỏ, các vị thần như thế đều đến hội họp đã có các vị đại quỷ vương ở cõi ta bà cung cấp cõi nước phương khác như là áp một quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai đạm kỵ vương đạm huyết quỷ vương hàm bịch quỷ vương nhất độc quỷ vương từ tâm quỷ vương phước lợi quỷ vương đại ác kính quỷ vương các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp đức phật phát khởi bây giờ đức phật thích ca mâu ni bảo ngài pháp Văn Thú Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng ông xem qua tất cả các đức Phật chư Đại Bồ Tát cùng trời đồng quỷ thần ở quốc độ này cùng quốc độ khác ở thế giới này cùng thế giới khác này đều đến hội họp tại cung trời đa lợi như thế. Ông có biết là số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thú Sư Lợi bạch cùng Đức Phật rằng bạn đất giáo tôn nếu dùng thần lực của con để tính đếm thời trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thú Sư Lợi rằng đến ta dùng phần nhẹ hại vào không đếm xiết số tháng phèm này đều là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ vũ kiếp lâu xa đến nay hoặc đã độ đương độ chưa độ hoặc đã hàng tự đương hàng tự chưa hàng tự. Ngài Văn Thú Sư Lợi bạch cùng Đức Phật rằng từ hữu kiếp đầu xe đến đây con đã tu căn là chứng đặng trí vô ngại nghe lời đức phật nói đó thời liền tính nhận còn hàng tiểu quả than văn trời rồng đám bộ chúng và những chúng sau ở đời sau rồi nghe lời hàng đặt của như lai nhưng mà chắc còn sau lòng nghi ngờ rồi cho có lệ vâng đi chăng nữa cũng không hỏi bị bán cuối mong đức như lai nói rõ nhân địa của ngài để tạm một tác ngài tu hạng gì gặp nguyện gì mà hạng hoàng tự được sự không thể nghĩ bàn như thế Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư lợi rằng ví như bao nhiêu cỏ cây lúa mè che lau đã <laughs> che lau gạo lùng đứa lúa mè che lau đá núi bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên cứ một vật là một sông hằng đối cứ số cách trong sông hằng cứ một hộp cái là một cõi nước rồi một một trong một cõi nước cứ lấy một hộp cái làm một kiếp rồi bao nhiêu số gốc bụi nhỏ trong một kiếp đều đều là kiếp cả từ lúc này địa tạng bồ tát chứng và vị thập địa Bồ Tát đến nay nghìn là lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên Vốn là thuộc ngài cộng bậc tham văn và thích chi Phật Ngài văn thủ sư lợi ai thần thể nguyện của vị Bồ Tát đó thật không thể nghĩ bàn về đời sau như có trang thiện nam Chờ người thiện nữ nào nghe danh hiệu của ngài địa tạng Bồ Tát hoặc là chiêm ngưỡng lễ bái hoặc là khen ngợi hoặc xưng danh hiệu hoặc cúng dường nhận đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của ngài địa tạng bồ tát người này sẽ được 100 lần sau lên cõi trời đau lợi vĩnh viễn không còn bị đạ và ác đạo trừ giả tử Phát nguyện trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết số kiếp lâu xa về đủ trước tiền thân của ngài để tạm một tác là một vị trưởng giả tử vào đời có đức phật ra đời hiệu là đức sư tử phần tấn cũ túc bệ hạnh như lai vì trưởng giả thấy đức phật thân tử tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm mới đạo hỏi đức phật tu hạnh những gì mà đặng từ mã tốt đẹp như thế đức sư tử phần tấn tức cụ thúc bệ hạnh như lai bảo với vị trưởng giả rằng muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua thời gian lâu xa độ khắp tất cả hàng chúng sanh bị tội khổ nè văn thu xưa lợi vị trưởng địa tử ấy nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tục số kiếp chẳng thể kể lấy, xiết ở đời sau thôi vì chúng sanh bị đổ khổ trong sáu đời mà lập ra nhiều phương tiện làm cho chúng lực đó được giải ra hết cả đồ tự thanh tôn mới chứng Phật đạo. Bởi ở trước đức sư tự phấn tấn cụ thúc vạ hạn như lai ngài lập động rộng đó nên đã trải qua trăm nghìn muôn ước vô số bất cả thuyết kiếp đến nay mà ngài vẫn coi là một vị Bồ Tát. Bà la môn nội cứu mẹ lại bất khả tư nghị vô số kiếp về thủ trước có Đức Phật ra đời hiệu là Đức Giác và đệ tử tại Vương Như Lai Đức Thực Phật ấy họ 400 nghìn muôn ức vô số kiếp vào thời tượng Pháp có một người con gái dòng bà la môn người này nhiều đời chứa phước sâu dày Mọi người đều kính nể khi đi đứng lúc nằm ngồi đều có chư thiên theo hộ vệ thân mẫu của người mê tính tài đạo kinh khi ngôi tam đạo thuộc ấy mặc dấu thắng nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho mẹ người phong tránh kế nhưng bà mẹ người vẫn chưa thương hẳn không bao lâu bà ấy chết thần hồn bị sao đọa và vô gián địa ngục thánh nữ biết rằng thân mẫu của mình lúc còn sống không tin nhân quả liệu chắc phải theo nghiệp quái mà săn vào đường ác hắn điện ước bèn bán nhà đất sắm sửa hương lai đồ lễ vật cúng dường chùa tháp thờ đức giáo hoàng đệ tử tại vườn như lai mong thấy ngôi chùa kia tượng đức giáo hoàng đệ tử tại vườn như lai được tô vẽ ai trong lũ các tôn nghiêm thánh nữ chim ngưỡng lễ bái hình tự lệ cả sang lòng kính ngưỡng thầm nghĩ rằng đức phật là đấng đại giác đầy đủ tất cả trí huệ nếu đức phật còn chủ ở đời thì khi mẹ tôi các tôi đến họ chắc thế nào cũng biết được chỗ của mẹ tôi khi đến đón hắn nữ buồn tủ chìm chăm nhìn tượng như la mà lòng quý đến mãi bỗng nghe tiếng tiếng hư không có tiếng bạo với thám nữ rằng thám nữ đừng khóc kia thôi đừng có bị ai quá lắm đây ta sẽ chỉ cho ngươi biết chỗ mẹ của ngươi thám nữ hãy chắp tay vái lên hư không rằng lúc thần nơi nào có thể sẽ bớt lòng sâu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi hơn ờ, đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết hỏi ở đâu cho rõ chỗ thất sanh của mẹ tôi trên hư không đã có tiếng bảo với thánh nữ rằng ta chính là đức phật quá khứ đức giác và định thực tại ngôi như lai mà ngươi đương chiêm bay đó thấy hương thương nhớ mẹ thội hương thương tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo thánh nữ nghe xong liền tế sự xuống mọi người bên cạnh liền vội vàng đỡ dậy một lát sau thánh nữ mới tỉnh dậy rồi chấp bảo bạch cùng với hư không rằng Hứa xin Đức Phật thương xót chị ngay cho rõ chỗ các săn của mẹ con này thân tâm của con sắp chết mất Đức Gia Hoài tự tự tại vua Như Lai bảo với thánh nữ rằng cũng dường xong ngươi mau mau trở về là rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tự đế danh hiệu của ta hờ ngươi sẽ biết chỗ của mẹ ngươi Lễ Phật xong thánh nữ trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi niệm danh hiệu Đức Gia hoa tự tự tại vua Như Lai chạy suốt một ngày một đêm bốc thấy mình tới một bờ biển kia mặt nước biển sôi sùng sục lại có rất nhiều thú sự thân thể đều bằng sắt chảy đã trên mặt bị xua đuổi bên này chảy đã bên kia bạn có số trai cùng số gái số nhiều đến nghìn muôn hạt chìm hạt nữa ở trên mặt biển bị các thú dữ giành nhau ăn thịt lại có các vị quỷ lại có các vị quỷ dạng xa hình thù đời lại lùng nhiều mắt nhiều tay nhiều chân nhiều đầu đang nằm bén nhọn thường gương chỉ ra ngoài giống mà lùa người tội lại gần khung giữ túng quắc chân người tội lại đồn hình trạng minh đủ thư chạy dám nhìn lâu hắn nỗi nương nhà xuất hiện phật nên tự nhiên không kinh sợ có một quỷ vương tên là vô đập đến cúi đầu liên tiếp hỏi thánh nữ rằng hai thai Bồ Tát này có duyên sự gì mà đến chỗ này. Thánh nữ hỏi rằng đây là chỗ nào, quỷ vương đáp rằng đây là từng địa thứ nhất ở phía tây của núi Đại thuyết Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Đại thuyết Vi có địa ngục có địa như thế chăng? Quỷ vương đáp rằng thì có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng tôi làm sao để đến được địa ngục đó? Quỷ vương đáp rằng nếu không nhờ sức ai thành cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều này đã không bao giờ đến đó được thanh nữ lại hỏi rằng vì sao mặt nước biển trên này lại sôi sùng sục lại có rất nhiều người tội cùng với thứ sử Quỷ vương đáp rằng những người tội ở trong biển này đều là những kẻ làm ác ở cõi riêng phù làm mới chết trong khoảng 49 ngày không có Người kế tự làm công đức học cứu vớt khổ nạn cho lúc sống lại không làm được nhân lành nào cả vì thế cứ theo nghiệp của họ gây tạm mà bị đọa vào địa ngục tự nhiên cảm thấy quả cạn được quả bao khổ địa ngục tự nhiên phải lội qua cái biển này vậy các biển này mười môn sao tầng về phía đông có một cái biển nữa sự thống khổ gấp bội hơn các biển này về phía đông có một cái biển nữa sự thống khổ lại còn trội hơn đó là điều do nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà tại người ra đồng gọi là bị nghiệp chính là ba cái biển này vậy Thánh nữ hỏi rằng địa ngục ở đâu quỷ vương đáp rằng trong ba cái biển đó đều có địa ngục số nhiều đến trăm nghìn lớn đời có 18 chỗ thực tế có 500 chỗ đầy đủ khôn lực sự thống khổ Thứ kê đó cũng có trăm nghìn chỗ cũng đầy đủ khôn lực sự thống khổ Thánh nữ hỏi rằng thân mẫu của tôi mới thoát gần đây không biết vậy là vào chốn nào Quỷ vương hỏi rằng thân mẫu của người Lúc sang tiền quen làm những hại nghiệp gì hắn nữ đáp rằng lúc còn sống thân mẫu của tôi mê tín tài đạo kinh khi ngơ tạm bạo hoặc có lúc tạm thời tin nhưng rồi chẳng kín Luôn khoác con ba lô nhưng không biết xe là của trường nào Quỷ vương hỏi rằng thân mẫu của người tên họ là gì Khám nữ đáp rằng thân mẫu và thân phụ của tôi được dòng bà la mô Thân phụ hiệu là thi loa thiện kiến Thân mẫu hiệu là duyệt đế lợi Bây giờ Quỷ vương chắp tay mà nói với thám nữ rằng Thi thám nữ hãy trở về cho chớ có đe lòng buồn giàu thương nhớ quá lắm nữa Tội nữ duyệt đế lợi để được sai lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi Nghe nói vì con gái cũng ngược có lòng hiếu đạo xâm sửa đời lễ vật thờ cúng chua thép thờ đức giáo và tuyệt tự tại vương như lai Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của người được dễ phép mà Ngày đó tất cả những tội nhân vô gián đều vui vẻ đồng đẳng khách sang cả Nói xong quỷ vương chắp tay chào thám nữ mà cáo lui Thám nữ bấy giờ trên ba rừng chợt dẫn dạy biết rõ việc đó rồi bèn đối trước tượng của Đức giáo hoàng Định tử tại Vương Như Lai mà các nguyện nào từ nay nhận đến đời vị lai tôi vì chúng sanh bị tội khổ trong sáu đường mà lập ra nhiều phương thức làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật đạo ngài Văn Thù Sư lợi rằng vị quỷ vương vô độc thủ đó đây chính là ông tài thủ Bồ Tát còn thắng nữ Bà La Môn đây chính là ngài địa tạng vương Bồ Tát vậy. Phần thân tập hội hóa thân cùng quyến thuộc. Bây giờ những hóa thân của ngài địa tạng Bây giờ những phần thân của ngài địa tạng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 Gió từ hữu kiếp lâu xa trôi lang vòng sang tựa trăm sau Đường chịu sự của sợ không lúc nào ngừng rút Nhờ sự lòng từ bi và thệ nguyện sâu dài của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Nên tất cả đều chứng được đạo quả Những chúng đó khi đến cung trời đao lợi lòng vui mừng hớn họ chiêm ngưỡng Đức Như La mắt nhìn mãi không rời Đức Như La an ủi vị tháp bây giờ Đức Như Lai giờ cắn tay sóc và xa đạn hóa thân của ngài để tạm bố tết trong trăm người muộn bất khả tư bất khả nghĩ bất khả lượng bất khả thuyết vô lượng vô Số nhân thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ép vũ trụ là do hai chúng sanh tăng cường làm cho chúng tạo pháp làm cho chúng điều phục bỏ tà về trắng nhưng trong 10 phần vẫn còn 12 phần quên theo thắng ép để độ những chúng sanh đó ta cũng phân ra nhiều tam lập ra trăm nghìn phương trước trong đó có chúng sanh căn tầm sáng lệ nghe pháp ta thời liền đến nhận hoặc có chúng sanh phải ân cần khuyên dụ mới thành tựu được đại thiện quả hoặc có chúng sanh vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ ta phân ra nhiều thân độ pháp chúng sanh mỗi mỗi xe khác như thế hoặc hiện ra thân trời rồng hoặc hiện ra thân quỷ thần hoặc hiện ra thân nam hoặc hiện ra thân nữ hoặc hiện ra rừng núi ao ngòi sông đạch suối làm lợi ích cho mọi người để điều độ họ được giải thoát hoặc hiện ra thân thiên đế hoặc hiện ra thân trời phạm vương hoặc hiện ra thân vua chuyện loan hoặc hiện ra thân đế vương hoặc hiện ra thân cư sĩ hoặc hiện ra thân tệ phụ hoặc hiện ra thân các hoàng quan thuộc hiện ra thân tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di nhận đến than văn ít chi phật và bồ tát chứ không phải chỉ hiện ra thân lúc phật trước chúng hơi đau ngày địa tạng ông xem ta đã trải qua bao nhiêu số kiếm nhập nhằn khai và những chúng sanh đầy tội khổ khó khai phá như thế vì sao những chúng sanh chưa được phục được thời phải theo nghiệp của họ mà bị vạ theo họ theo nghiệp của họ mà cảm lấy nghiệp báo nếu như chúng nó có theo nghiệp báo mà bị đọa vào đường giữ chịu nhiều sự khốn khổ thời ông nên nghĩ nhớ đến ta ở cung trời đa lợi ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sanh làm cho chúng sanh ở cõi ta bà để đến lúc phật di lặc ra đời đều thoát mọi sự khổ gặp phật được phật thọ ký cho bấy giờ những hóa thân của ngài địa tạng bồ tát ở các các nơi trên thế giới hiệp chung lại một hình rơi lệ thương cảm mà bạch cúng đức phật rằng từ thủ kiếp lô xa đến nay con <clears throat> nhờ nhờ sức đại tử của đức như con nhờ đức thế tôn tiếp độ sát dù làm cho con có thần lực lớn chẳng thể nghĩ bèn đầy đủ trí vệ rộng lớn con phân thân này ra khắp trăm nghìn muôn ức thế giới mỗi thế giới vái hẹn hàng trăm nghìn muôn ức thân mỗi thân hóa độ hàng trăm nghìn muôn ức người đều làm cho quy kiến vòng ta đã khỏi hẳn vòng sanh tự hưởng an vui nếp bàn trong đời sau như có chúng sanh là ở trong và phát ra trong chút hít mỗi phước làm trường bằng mảy lên sợi tóc buộc tát sọc nước mẹ bụi hoặc mảy lông tóc con cũng đều đổ tát lần lần làm cho chúng được lợi ích lớn cuối mong đức như la chớ vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng cuối mong đức như la chớ vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng ngài địa tạng bồ tát bậc cùng đức phật ba lần như thế bấy giờ đức phật khen ngài địa tạng bồ tát rằng hai thay tốt thay ta hỗ trợ ông được tạm nguyện từ thủ kiếp lâu xa đến nay đồng phát nguyện rộng lớn như thế cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi thời ông liền chứng quả bồ đề Quán chúng sanh nghiệp duyên, Phật mẫu thưa hỏi, bây giờ Đức Phật mẫu là bà Mai Sa Phu Nhân Quyên Quyên chấp tay thưa hỏi Ngài điện tạm Bồ Tát rằng, thưa nhân giả, chúng sanh trong cõi riêng phù để tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo như thế nào? Ngài điện tạm Bồ Tát đáp rằng trong nghiệp muôn thế giới cho đến quốc độ nơi thờ có địa ngục nơi thờ không có địa ngục nơi thờ có hàng nữ nhân nơi thờ không có nàng nữ nhân nơi thờ có phật pháp nơi thờ không có phật pháp nhận đến tham gia và bích chi phật cũng đều sai khác như thế chứ chẳng phải chỉ riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu bà mai sa phu nhân lại bạch cùng với Bồ Tát rằng đây tôi muốn nghe tội nghiệp của chúng sanh ở cõi chim Bồ đề mà chịu cảm lễ ép đạo Ngài địa tạng Bồ Tát thưa với tám mẫu rằng tám mẫu trong mong hoài hãy lắng nghe nhận lấy nay tôi sẽ được nói vị đó Thám mẫu thưa rằng bà rằng xin hắn dạ hãy nói cho Bồ Tát lực thuật <clears throat> bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng với Thánh Mẫu rằng Thánh Mẫu những danh hiệu tội ba nơi diệu lực như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiếu đạo với cha mẹ cho đến giết hại Cha mẹ kẻ đó phải đọa vào địa ngục đến trăm nghìn muôn vô số kiếp Hãy không lúc nào mong ra khỏi được Như có chúng sanh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu chẳng tính tinh tinh địa kinh vô ngơi Tam đạo kẻ đó cũng phải bị đại rồi vô thân địa ngục mãi đến nghìn muôn ước kiếp không lúc nào mong ra khỏi được Như có chúng sanh nào xâm tụ vợ chúng trụ ô vạn chúng tăng ni hoặc tứ thân làm sự xâm lạ ở chúng chùa chiền hoặc giết hoặc hại Kẻ đó phải đại rồi vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ước kiếp không lúc nào mong ra khỏi được như có chúng sanh giải làm thời sa môn thì được tâm chẳng phải là sa môn từ các bạn bảo y trái phạm nhiều giới là tại nhiều đường tội ác lập dụng của thường trụ kẻ đó cũng phải bị đại và vô giám định ngục lại đến nghìn mũi kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường như có chúng là săn nào trộm cắp y phục lúa gạo tài vật của đường chịu cho đến không cho mà lấy một vật kẻ đó phải bị đại và vô giám định ngục lại đến nghìn mũi kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường ngày địa tạm bồ tất vô cùng với thắng mẫu tăng thắng mẫu như có những chúng sanh nào phạm phải những tội nghiệp trên đó thôi phải đại vào địa ngục cũng vô giám nhám cùng sự đau khổ trên phạm một niệm cũng không đau bà may ra phu nhân họ ngay địa tạng bồ tát rằng thế nào là vô gián địa ngục ngày địa tạng Bồ Tát ấn rằng Thám mẫu trong dãy núi Tiếp Vi có bao nhiêu địa ngục lớn rồi có 18 chỗ thứ cưới có 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thứ kia cũng có nghìn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau riêng nói về sự một vô gián đó xếp vào một toàn châu khi các một môn tám vạn dặm từng ngục cao đến một vạn dặm toàn bằng sắt cả lưỡi trái không lúc nào chống trong một hàng có các nhà ngục liên tiếp nhau và hiệu được sai khác nhau nhưng có một sự ngục tên là Vô Giá Ngục Người Châu với các một môn 8.000 dặm từng ngục cao 1.000 dặm và ban sắc đại lưỡi cháy hốc võ suốt trên suốt dưới trên tường một bán sát cháo sát xô đội bên xô đội nhau chạy lại bên phun lửa đội nhau chạy bên này sang bên kia trong ngục lại có giường <clears throat> giường ngục đạo khắp muôn dặm một người thọ tội tự thấy thân đời chặt cả ngục đến nghìn muôn người thọ tội cũng tự thấy thân đời chặt cả ngục lại có người tội chịu đầy đủ sự khổ sở trăm nghìn quỹ dạ xoa cùng với các loại ác quỷ răng nanh bén nhọn thường nguyên chữ ra ngoài cặp mắt sáng như chớp nhoáng ngón tay cứng như đầu mắt xưa bằng chặt lại có quỷ dạ xe tay cầm chĩa lớn bằng sắt đâm chúng một người tội hoặc đâm chúng bụng lưng hoặc đâm chúng miệng lưỡi rồi rồi người tội lên trên không lấy chĩa hướng lấy để lại trên giường lại có diều hâu bằng sắt bộ mắt người tội lại có lá sắt cuốn cắn đầu người tội nới lóng đốt khắp nơi trên thân thể lấy đến dài đóng xuống giường lôi kéo người tội nước đồng đổ miệng dây sắt nóng đạo cuốn lấy thân người tội kéo lưỡi người tội ra rồi cài đuôi lên trên đó một ngày một đêm mua lần chết mua lần sống lại do vì tội nghiệp mà cảm lấy những nghiệp đã như thế trải qua vâng, ước kiếp không lúc nào mong ra khỏi được lúc thế giới này hư hoại thật sanh nhờ sanh địa ngục ở thế giới khác lúc thế giới khác hư hoại thật sanh nhờ sanh địa ngục ở thế giới khác nữa đến khi thế giới đã hình thành xong thời lệ <clears throat> sai lần sanh thời lệ sanh trở về thế giới này lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên gọi là vô gián năm điều đó là những gì một tự nhân trong đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm đã đến trăm nghìn muôn kiếp không lúc nào không ra khỏi được nên gọi là vô dáng một người thảo tội tự thấy thân đầy trực cả một nhiều người thảo tội cũng tự thấy thân đầy trực cả một nên gọi là vô gián những ký khí cúc để hành hình người tội như là chỉ ba gậy diều hâu láng sói chó cối dã cối say cưa đục dao mắt mép gỡ sắt dây sắt lừa sắt ngựa sắt ra sống liền đầu nước sắt nóng dưới thân đó thời ăn hoàn sắt nóng khát thở uống nước sắt sôi từ năm trọng kiếp cho đến vô số kiếp những sự nếu khổ sở nối nhau một giây hương không hình nên gọi là vô dáng không luận là trai hay gái mười máng mọi dợ già trẻ hay sang hiền, hoặc là trời hoặc là đồng hoặc là quỷ hoặc là thần hễ doanh nghiệp đều theo đó mà cảm thấy tất cả đều đồng chịu tội nên gọi là vô dáng Lại người nào từ khi mới vào địa ngục đó cho đến trăm người nguội lúc kiếp chịu sự khổ sở một ngày một đêm trong một ngày một đêm muôn lần chết muôn là sống lại muốn cùng cầu sự dừng sự đau khổ chúng ta một niệm cũng không nặng trừ khi tội nghiệp tiêu hết mấy bằng thọ sanh do vì lễ men đó nên gọi là vô giáng Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thám Mẫu rằng Thám Mẫu nó sơ lược định ngục vô giái là như thế Nếu nó rõ ra tên thờ khí cụ để hàn hình người tội Cùng những sự thống khổ trên đó Ở đó rồi nó đến suốt một kiếp cũng không hết đọc Bà Mai Gia Phu Nhân nghe xong phun xiết lo rồi bà chắp tay lãnh lễ Bồ Tát mà lui ra Nghiệp cảm của chúng sanh Bồ Tát Vương chị <clears throat> Bấy giờ ngay địa tạng Bồ Tát bà cùng Đức Phật rằng Và Đức Thế Tôn con nương nhớ sức đại từ Sức oai thành của Đức Như Lai Nếu vân Thế thân này, thân hình này đã khắp trăm nghìn mua ước thế giới để cứu vớt tất cả hàng chúng sanh bị tổ khổ nếu không nhờ xúc đại từ của Đức Như Lai thì con chẳng có lại biến hóa ra như thế được nay lại được Đức Như Lai ân cần phó chúc từ nay đến lúc ngày Azadeh thần và để làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đẳng độ thoát xin vân bậc thế tôn xin đức thế tôn chớ lo đức phật bảo ngài địa tạng bồ tát rằng nếu chúng sanh mà chưa được giải thoát đẳng thức của chúng không định hệ quên làm làng thời kết thành nghiệp báo làng hệ quên làm giữ thời kết thành nghiệp báo giữ làm làng cùng làm giữ đều theo cả duyên mà sanh ra trôi lan trong sáu đường đường chịu sự khổ sở không lúc nào ngừng giúp mê làm chúng là chạy đến số kiếp nhiều như số kiếp vi trần ví như loài cá bơi lội trong theo dòng nước bị mắc ở trong lưới thải hoặc thực ra rồi lại mắc và lại vì thế nên ta phải lo nghĩ đến chúng sanh đó đời trước ông chót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thể nguyện cứu độ tất cả hàng chúng sanh bị tội của thời ta còn lo gì tuyển tự tại vương mặt hỏi bấy giờ trong pháp hộ có một vị đại bồ tát hiệu là tuyển tự tại vương ta cùng kính chấp tay bạc cùng đức phật đảm bảo đức thế tôn tư vụ kiếp lâu xa đến nay ngày địa tạng bồ tát phát đại nguyện gì mà đây được đức như lạ ân cần ngợi khen như thế đức phật bảo ngài định tự tại vương bồ tát rằng lắng nghe lắng nghe và theo chi xét đó ta sẽ bị ông mà dạ mày rõ ràng không vô nước lân cận để vô lượng vô số kiếp về buổi trước có đức phật ra đời hiệu là ứng cúng chán biến chi bên hạnh túc thiện thể thế gian giải đường ngũ trượng phú thiên nhân sư phật thế tôn đức phật ấy thọ sống muôn kiếp khi ngày chưa xuất gia thời ngày làm vua của một nước nhỏ kết vua với nước lân cận hai vua đồng thực hạnh 10 hạn là làm lợi ích cho nhân dân, nhân dân ở nước lân cận, phần đông đều quên theo thói ép. Hai vua cùng nhau bàn tính phương trước để phát diệu dân chúng ấy một ông phát nguyện. Tôi nguyện sớm làm Phật sẽ đổi các dân chúng ấy không còn thừa. Và ông phát nguyện như tôi trước chẳng độ những chúng kẻ bị tội khổ làm cho đều đang an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu hoàn phạt đức Phật hảo. Ngài điện tử tại phương Bồ Tát rằng ông vua phát nguyện sớm thành Phật ấy này chính là đức nhất trước trí là tự như lai còn ông vua phát nguyện chưa độ hết chúng sanh bị tội vỗ hơi chưa chịu thành phật này chính là ngài địa tạng vương bồ tát đây vậy qua một cú mẹ lại vô lượng vô số bất khả thích kiếp lệ thủ trước có đức phật ra đời hiệu là thành tựu Liên Hoa một Như Lai, Đức Phật ấy thọ 40 kiếp, vào thời mạt phép có một vị la hán phước lành, cứu độ chúng sanh nhân vì Đức đi tuần tự giáo hóa một mọi người. La Hán gặp một người con gái tên là con một nàng ta bèn sắm sữa đời lễ vật cúng dường La Hán, La Hán đạo cúng rồi họ làm muốn những gì. Ca mục đã giảng thân mẫu của tôi mới phát gần đây tôi làm nhiều việc phúc thiện hậu cứu các thân mẫu của tôi không biết thân mẫu của tôi đã xong là chỗ nào la hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát thấy thân mẫu của qua một bị đọa vào địa ngục chịu rất nhiều sự khổ sợ La Hán hỏi rằng hỏi quan một rằng thân mẫu của người lúc còn sống quen làm những hại nghiệp gì mà nay bị đọa vào địa ngục chịu rất nhiều sự khổ sợ như thế. qua một đáp rằng thân mẫu của tôi lúc còn sống vừa ăn thịt loài cá chặn phần nhiều là cá con hoặc chạy con hoặc nấu vào trên đà hồ ăn cho đã mẹ nơi tân số cá chặn của người đã ăn rồi đã hơi nhìn mua cuối sinh la hắn được sót chỉ phương trước làm thao để cứu vớt thân mẫu tôi là hắn sót thương bền dạy phương trước đã với quan một rằng người phải đem lòng trí ra mà niệm danh hiệu của đức thanh tịnh lê hoa mục như la và vẽ đắp lên tượng thờ người kể cả lẫn người mất đều được lợi nghe nói sau đó nữ liền xuất tình vụ mà hại tự đức thanh tịnh lê hoa mục như lai là lại đêm lòng miệng khóc lóc chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng phật đêm đó đó là chiêm bao thấy thân đức phật sáng chói như hàng núi tu vi phóng ánh sáng ra bảo với quan mục rằng chẳng bao lâu đây nữa thân mẫu của ngươi sẽ sát xâm vào nhà ngươi khi biết đó lạnh thời liền biết nói chẳng bao lâu lâu đứa tớ gái trong nhà có Xuân một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói đứa trẻ đó buồn khóc và nói với quan mục rằng nghiệp sinh trong vòng sanh tử phải tự lạnh lấy quả báo thay là mẹ của người lâu nay ở trong tối tăm từ khi vẫn việc người tôi phải bị đọa vào địa địa ngục nhờ nhờ phước lực người cứu giúp nên nay tôi được hạ sa làm kẻ hạ tiện lại thêm xuống mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây lại bị đọa vào ác đạo địa ngục nữa người có phương thế gì cứu vớt tôi khỏi sự khổ sở chăng qua một ngày xong đến biết đó là mẹ mình nhà nghệ nhà khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi là phải biết lấy tội nghiệp của mình đã gây phải tội nghiệp chi mà chịu mà bị vạ vào địa ngục chịu sự khổ sở như thế đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp sát hại trong luật và chê bai mà nhiếp mà bị hạ quả đau khổ <coughs> nếu không nhờ phúc lực của người cứu rớt vào tôi cứ mẹ ở trong địa ngục mà chưa được thoát khổ qua một họa rằng những sự tội báo trong địa ngục ra sao đứa trẻ đó là những sự tội báo ở trong địa ngục nói ra lại càng bất nhãn rằng nói đến trăm nghìn năm cũng không thể thoát hết được Doan một nghe xong tàn khóc lơi lệ mặt cùng giữ hư không dòng, xin chư phật mười hương, nguyện cho thân mẫu của tôi khỏi hẳn địa ngục cùng ác đạo năm 13 tuổi đây không còn bị đọa và ác đã không bị trọng tội nữa xin thu phục mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ tôi mà phát nguyện rộng lớn như và như thân mẫu của tôi khỏi hạn chúng tên đồ hạn phải tiền cùng thân gái cùng kiếp không còn thọ phận đã xấu khổ như thế tôi đối trước đức thân tịnh lưu hào một như lam mà phát nguyện rằng từ nay nhận đến vị đã trong trăm nghìn môn phúc trong môn ngũ của số kiếp như có thế giới nào có hàng chúng sanh bị lũ khổ nơi phát đạo tôi nguyện cứu vớt những chúng sanh báo khác họ đa đừng phát đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh những chúng sanh bị tội phụ như thế đám và cả đời về sau tôi mới làm một chính sách qua một phát nguyện xong liền nghe tiếng Đức Văn Tự thứ hai Mục Như Lai dạy rằng tam Mục nhà ngươi thật có lòng từ bẩn thì mẹ của ngươi mà có thể phát nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm cho quan sát thấy thâm mẫu của ngươi khi mãn 13 tuổi sẽ phát sang người nhà phạm chỉ sống lâu trăm tuổi sau đó sẽ vẫn sang vào cõi nước vô ưu ừ, sống lâu đến số không thể kể xiết sau đó sẽ thành phật đổ khắp hàng trường người số đông như số cách sông hằng Đức Phật đã ngài bình Tự Tại Vương Bồ Tát rằng vị la hán phước lao động qua một tuổi đó này chính là giải vô tận ý Bồ Tát còn tham ngũ phụ qua một nơi chính là giải thoát Bồ Tát còn qua một nơi chính là ngài địa tạng Vương Bồ Tát vậy do từ kiếp lâu xa về trước ngày thì trạm bố tôi có lòng từ mở phát ra hàng hàng xa số th lời thiện nguyện của các bạn chúng sanh như thế trong đời sau như có kẻ không làm làm mà là ác dẫn đến kẻ không tin lời luật như cả kẻ trong kính tin kinh điển kinh thư ngôi tam đạo kẻ ác khẩu kẻ hủy bán đại thừa kẻ lưỡng thiệt những kẻ như thế ắt phải bị đạo đoạn ác đạo dạ, nếu gặp hàng thiện tri thức quân quy y với ngày để tạm bồ tất dùng một khải móng tay rồi những kẻ đó liền thoát khỏi tội khổ nơi ba đường ác đạo như có người nào có thể quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường hương hoa đồ lễ vật đồ ăn vật uống các thứ châm bạo cho người cho ngài để tạm với phép rồi người đó trong trăm niềm muôn đời thần san ở cõi trời hưởng sự vui sướng vi diệu hoặc lúc vui trời hết sáng xuống nhân sang vẫn còn làm vị đế vương lại còn nhớ của ngàn nhân quả ở trong đời trước của mình là đến tự tại vương bồ tát mới đến ngài điện tạng Bồ Tát có ai thần lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế các ông những bậc Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố cho rộng ra Ngài định tử tại vương bố tát bạc cùng Đức Phật rằng bạc Đức Thế Tôn Xin Đức Thế Tôn chớ lo Vì mỗi ốc đại Bồ Tát của chúng con đều có hiện lưu sức ai thánh của Đức Như Lai mà tuyên lưu Kinh này rộng ra ở cõi duyên phù đề để làm lợi ích cho chúng sanh Nói xong Ngài định tử đại vương bố tát chấp tay cung kính lễ Phật mà đưa ra Tứ Thiên Vương hỏi Phật Bấy giờ bố ông Điền Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy Chắp tay bà cúng đức phật rằng Bà đức thầy tôi ngài địa tạng Bồ Tát Từ lỗ kiết lô xe đến nay thường phát nguyện rộng lớn Nhưng đến tại sao đến nay ngài vẫn còn chưa độ thoát phát hành chúng sang ngài lại phải phát ra lời trọng nguyện nữa Cuối năm đức người lê dạy báo cho chúng con đức Phật tạo bố ông thiên vương rằng hai hai hai hai nay vì muốn được lợi ích cho chúng sanh ta vì các ông cùng chúng săn ở trong đời sau mà nói phương tiện của ngài điện tạng bồ tát ở trong cõi ta bà cùng khi phù này phù đề này vì lòng thương đã sắc thương mà cứu với những chúng sanh bị tội khổ quán thiên quân bạc công đức và sằng loan và thức được tôn chúng con xin ham muốn nghe phương tiện giáo hóa đức phật bảo của ông tôi vui rằng ngài để trong bồ tát thường Vũ kiếp lâu xa đến đây độ phép chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện Ngài quan sát chúng sanh bị tội khổ ở đời này lại quan sát vô lượng kiếp ở đời sau tội khổ cứ lây xem mãi không dứt vì thế nên Ngài lại phải phát ra lời trong nguyện cả Ngài bố ông thiên vương Ngài địa tạng vô tác ở trong cõi ta bà cùng thiên phù đời này cùng chẳng những người vương trước để cứu vớt chúng sanh để giao hai chúng sanh đó Ngài bố ông thiên vương nếu Ngài địa tạng vô tác gặp kẻ trộm cắp thường ngày dễ đó quả đáng yêu cuốn cuộn sợ nếu gặp kẻ tài xâm thường ngày dễ đó quả đáo làm chi xây sẽ bồ câu yên ươi nếu gặp kẻ sát hại xâm gia thường vậy nhạy quả đáo đáo phát sinh thường quả đáo thường ngày dễ rõ quả đáo chết điệu nếu ngài gặp kẻ nói lời thô ác về người dạy gọi quả báo khiến thực cùng chống lẫn nhau nếu gặp kẻ hay dân chơi vào người dạy gọi quả báo không lưỡi nhiều lỡ nếu gặp kẻ hay nóng giận về người dạy gọi quả báo đà xấu xí tàn tật nếu gặp kẻ sát hại uh, buông lung săn bắn rồi người dạo gọi đã cùng mê đến chết nếu gặp kẻ bạn sẽ là người gọi quả đáo chúng mong chúng mong cầu không được tại nguyện nếu gặp kẻ trắng như cha mẹ thôi ngày giờ quả ba chơi đất chu lục nếu gặp kẻ rút đường núi về quả thằng ngày giờ quả báo cùng mê đến chết nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở áp độc thằng ngày dễ dỗ quả báo hát sang hiện đường bị lao vào nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thằng ngày giờ quả báo cốt nhục chia lìa nếu gặp kẻ bị bán tai nạn thằng ngày dễ quả báo yêu ngọc câm giết nếu gặp kẻ cân chơi giá các thằng ngày dễ quả báo ở mãi trong phát đạo nếu gặp cái em làm dịch vụ thương chú thương nghĩ rồi họ đã ở mãi trong là xuất xong nếu gặp kẻ du bán căn già và ô phạm người hạ tan tương đồng nghĩ đã quả báo ở mãi trong điện ở mãi trong là xuất xong nếu gặp ngài gặp kẻ dùng lửa nước sôi chặt chém sự vật và người đã quả báo là người thường mãi lẫn nhau nếu gặp kẻ phải với bạn trai và người ra quả báo cầm thú đá kết nếu gặp kẻ tiêu tội của cả một các phi lý là ngày lợi khoảng giá chỗ tiêu dùng bị thiếu hụt nếu gặp kẻ kêu cao ta kêu mạng công khai đồng nghề đọc quả báo hiện hại bị người khác sai khiến nếu gặp kẻ mê tín tài đã rồi ngày đó quả báo phát xong vào chỗ hiệu lắm nếu gặp kẻ đâm thọc với gỗ thời ngày đó quả báo không gửi hai trăm lợi nhiều trong sàn ở cõi riêng phù được từ nơi thân khẩu ý tạo ra trong nhiều mẫu sự báo ứng như thế này chỉ nó sơ lược như thế thôi những chúng sanh phạm những tội như thế trước phải chịu lấy quả báo như vậy sao bị đã bấy địa ngục chịu rất nhiều sự khổ thở không lúc nào mong ra khỏi được ngài địa tạm bố tết dùng trăm nghìn phương trước để ra gái những chúng sanh đó các ông là bậc hộ vệ người và trợ cõi nước chớ để những Nhật chương đó nói là mê hoặc chúng sanh Bốn đông thiên quy Nghe Đức Phật dạy xong rơi lệ than thở chắp tay lễ Phật mà lui ra Bộ nguyện địa tạng ra lợi thân thiên cung Thần đông hiện độ hóa phần mông địa Chúng sanh cam thường hai vui vô cùng Nam mô thường trụ thập phương Phật Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát 哈哈哈，满心我的梭哈。嗡哈哈哈，满心我的梭。